đó, như là mình ở trên uh, cao mà đâm ra là là cái xương khá là nhiều và buổi chiều nay thì bà con lại tiếp tục phải làm và Giang cũng xin thông báo luôn với các bác anh chị biết là đang có nhận thêm được một quả chú dấu tên ở thành phố Hạ Long có gửi cho con đường tấm lòng vàng là một triệu đồng nữa tiếp tục mình kéo dài con đường này và cũng rất là nhiều các bác anh chị hỏi thăm là cái đoạn từ ngã ba đấy có hai nhánh thì à, mình trước mình làm từ đoạn trên đầu tiên là điểm trường ờ, xuống và mình từ cái chân dốc là điểm khó nhất thì mình làm một đoạn hơn trăm mét đấy còn đoạn dưới này thì bây giờ mình cũng có thời gian để nối nó lại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 có hỏng mông tôi à thế hỏng gì nè đi lo đi hỏi mì cối mì cối cái này dùng con cái ông tôi giờ nói là sụt con chúa rồi chỉ đó một mét, ủa ủa hết hết hết càng rộng lấp rộng ra càng tốt chắc cái chân này. để có chấm chó nó lại dẫm vào thành ma sát luôn các anh chị ạ không sao cả chó này hoặc là con hoặc cáo đâu là mình lấp đất trên đấy thì nó sẽ chắc cái chân của nó thì mình mới đổ thôi

nó nhà làm tắt thôi người ta nằm đó sao thì có chơi được rồi có bên gì ra ngoài Ini cek data, ini cek bahaya ini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 你说，咱们还在人吗？我还在人说，打算的，通过进度路比我。

chi hết hết sỏi rồi hả hết sỏi rồi hết chi hết sỏi rồi hết sỏi chưa còn tí sỏi nữa. tí sỏi đảo đảo nốt đi xem rồi đảo nốt bảy em đảo nốt cho là nghỉ ừ. cố gắng đảo nốt cái sỏi ấy làm hết là hết cát ừ. hết xi nữa. ừ. hết xi à không không còn bao nào hay là đang đảo đang nữa đang đảo nốt cho đấy bảo là con nghỉ mưa mai mình lại tiếp tục mai sỏi nó lên mai ở làm nó lên sức sớm nhá màn đông này còn phải lần ờ, hai độ chứ cô pha nó có đủ đâu không đủ đi đâu thêm ở ờ, đây bảo mọi người đi xẻ đi mọi người bảo mọi người đi xẻ tao tôi cũng nhắc chị rồi chứ nhắc chị đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cẩn thận đừng dẫm vào mét nhá cái chỗ mà lúc vừa tháo xong ấy lúc vừa tháo ấy đừng dẫm vào mét là lở đấy Hãy subscribe thế là tôi to à Thank you. này bế vợ mình là 50 cân thoải mái 60 cân nhỉ vác <laughs> vứt ờ, ném lên giường Thank <laughs> you.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 Пончик на нем. Ừ. Ồ, vỡ một cái gương rồi Đi bóp phanh trước hay như nào mà mới Vừa tổ chính gì đấy dạ, vâng, không có gương các bạn chỉ là mưa trơn quá <laughs> Đường nó trơn Nó đi vỡ với cả Xe máy ấy. mưa hiện tại đang mưa phùn mà nặng hạt dần đấy to quá rồi mọi người cho vào mét hai thôi Từ chỗ này như là rộng rồi đấy các bác đo rộng rồi đấy đến nào nào mình đặt cái cây mình mình đóng ép luôn cơ còn nhà đang rộng rồi đoạn kia đoạn này nó thẳng nó không cần phải làm rộng đâu mà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 都还挺厉害的，我好。đi la la này cái này đi cái này tonaga tonaga tonaga nó nó nó phang cái tôm hùm cái bữa nó không bao giờ to rồi to to to to rồi nó to là to to to to 操他妈！敲死。 sương mù à, còn xuống dày đặc hơn phía phía bên này thì cũng dày luôn nhìn lấy gì luôn ý là mưa và sương tiết uh, ờ, bắt đầu uh, rơi nặng hạt dần sương rơi xuống mưa lạnh cái đoạn này thì cũng uh, là một chút nữa thôi còn xe thì anh em là về dần chai sạch chê ăn kiểu hết chưa? Hết rồi anh rồi. Hết rồi đúng không? kia nhá về bên kia rộng hơn hết hết còn bao nào không không còn bao nào à ba bao thế không còn ai ở dưới đây à lúc này là quên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 cho nó vuông vuông lên mai mình làm tiếp thì bập bập bập bập để mai mình bắt nó dễ đúng rồi đấy mai mình gắn kết xi mới cái mới cái tông mới cũ nó sẽ ăn hơn Đấy. <coughs> cái bên này gác để đi sang bên kia cho mọi người biết đường thế là mai này Thế không nào. Vậy là cũng uh, tối rồi và mưa đấy Và mình cũng uh, hết uh, sỏi ra rồi Vâng chị ạ Mai tiếp tục xe sỏi mình lên Mình lấy thì mình lại tiếp tục Làm tiếp và cập nhật cho mọi người cùng biết nhé đây là cái đoạn ờ, cuối cùng trước khi về thì mình sẽ rào lại cho ờ, mọi người là không đi vào đường bên này rồi được rồi đấy bạn à, để mọi người biết bên kia là đi được rồi mình sẽ đi sang mép bên kia đây để đi về được gác lên đấy được mà Gác hẳn lên được Úp, úp đấy, úp đường đấy Đấy đấy Ôi, anh em về thôi Mưa rồi Đi, về thôi Cái đoạn này nữa <coughs> cuối cùng nhá, các anh chị nhé. Để hết uh, cái sỏi, cái này mưa nữa Để cho bà con nghỉ, mai mình sẽ tiếp tục Tại đấy bắt đầu mưa đang, rồi đang, rất là ấy sương thôi về đi các bác ơi Đây, nó làm khá là dài hôm nay Kéo hơn hôm đường Mới tươi đấy Mới tươi đây là video của Giang cũng à, xin được khép lại ở đây thôi à, Xin à, chúc các bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, xem video vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công hơn trong cuộc sống à, xin hẹn cùng ba anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo cái đoạn mà mét mình đã đổ rồi khá là dài